chúng ta phải xây dựng cái trung tâm dữ liệu quốc gia đây là cái tài sản của quốc gia chứ không phải của ờ, bộ ngành nào cả tinh thần là không có bảo thủ không có cát cứ không có cục bộ địa phương bộ ngành mà chúng ta cản trở cái việc xây dựng cái trung tâm dữ liệu quốc gia